trong đôi mắt em anh là tất cả là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên anh